Sao đỡ được Anh bạn à Tôi có thể phúc mình sang con anh được không Để giảng hòa đi yeah, boy. l i k n こいつらは人間のことを人からたさそれ以下の仕事ができる。 make you know, I make you know. Anh bạn à điểm màu tốt đi anh ấy điểm màu tốt một cái để giảng hòa đi sao đỡ được